Chào mừng các bạn đã đến với Win Movies. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim zombie kinh điển. 28 tuần sau. Câu chuyện xảy ra vào một ngày trong tương lai. Nước Anh khi đó đã bị dịch bệnh zombie càn quét. Chỉ có số ít những người may mắn sống sót trốn trong một góc hẻo lánh để sống tiếp. Chàng trai John và vợ mình chính là một trong số đó. Nhưng con của họ lại mất tích khi đi dã ngoại. Giờ không thể ra ngoài, hai người họ chỉ có thể đoàn kết cùng những người còn sống khác nương tựa lẫn nhau. Hôm đó mọi người đang tụ tập trên một chiếc bàn để ăn cơm, Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng kêu cứu của một đứa trẻ. Mở cửa ra nhìn thì ra là một cậu bé. Cậu bé được đưa vào trong nhà nhưng sau đó lại có rất nhiều zombie xông vào. Trong lúc hỗn loạn những người khác đều bị zombie tấn công. John và vợ lạc mất nhau, nhưng không ai ngờ tới anh ta lại bỏ chạy ngay trước mặt vợ mình. Xuyên qua một bãi cỏ, hất văng vô số zombie đuổi theo cuối cùng John cũng có thể thoát thân. Nhưng vợ anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bỏ đi. 15 ngày sau, đảo Anh bị cách ly hoàn toàn. 28 ngày sau, dịch bệnh tàn phá khắp nơi trên đảo. Rất nhiều người đều bị lây nhiễm dịch bệnh. 5 tuần sau những người bị nhiễm bệnh do thiếu lương thực nên đã chết đói. 11 tuần sau quân đội NATO do nước Mỹ lãnh đạo bắt đầu tiến vào chiếm giữ London của nước Anh. 18 tuần sau phía quân đội tuyên bố trong đảo Anh đã không còn người nhiễm bệnh. 24 tuần sau quân đội bắt đầu công tác xây dựng lại London. 28 tuần sau nhóm người Anh đầu tiên đã quay trở lại London. Trong số đó cũng bao gồm con trai John là Andy và con gái Tammy. Hai chị em sẽ đi tới khu quản chế màu xanh hay còn gọi là khu 1. Tuy khu 1 an toàn nhưng xung quanh vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm chuột và chó hoang chính là một trong những mối nguy hiểm đó. Vì thế họ đều bị cấm rời khỏi khu an toàn. Hai chị em sau khi xuống xe thì mau chóng bị John đưa tới nơi tạm trú. Đương nhiên chúng cũng không quên hỏi mẹ đang ở đâu. Đối mặt với câu hỏi này, John chỉ nói phần mà mình muốn nói nhất. Đối với cái chết của vợ biểu hiện của anh ta rất bất lực. Việc mình là một tên cặn bã thì chẳng hề đề cập tới. Dù sao anh ta cũng không thể hủy hoại hình tượng của bản thân ngay trước mặt những đứa con của mình. Tối đó phi công máy bay trực thăng Flynn đang nghe nhạc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Vào lúc anh ta chuẩn bị đi vào giấc mơ thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ thì ra là người bạn tốt đôi của anh ta. Đôi là một tay súng bắn tỉa, ngày đêm phụ trách bảo vệ sự an toàn do dân chúng khu 1. Vào thời khắc được nghỉ ngơi hiếm có cuối cùng anh cũng có cơ hội hàn huyên với Flynn. Ngoài việc này ra niềm vui duy nhất của anh chính là cầm ống nhòm quan sát người đối diện. Nửa đêm, Andy đột nhiên mơ thấy ác mộng và bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại cậu nói với chị mình cậu sắp quên mất hình dạng của mẹ rồi. Trong tay chúng thậm chí còn không có nổi một bức ảnh của mẹ. Để an ủi tâm hồn bị tổn thương của em trai Tammy quyết định đưa cậu về nhà một chuyến. Chỉ cần đi nhanh về nhanh lấy ảnh của mẹ là được. Thế là, hai chị em lén giấu quân đội chạy ra khỏi khu 1. Giữa đường gặp được mấy chiếc xe máy cũ nát, nhưng cũng may là tìm được chìa khóa xe trên người đã chết. Đã có xe máy rồi. Trên đường về nhà hai người chạy như bay, nhưng bọn họ không biết rằng hành tung của bản thân đã hoàn toàn bại lộ. Chuyện này đều bị đoi ở trên lầu cao quan sát rất rõ ràng. Chẳng bao lâu hai chị em cuối cùng cũng về được nhà. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Andy chạy lên gác xếp thì có một phát hiện bất ngờ trên bàn toàn là rác của các loại đồ ăn. Không ngờ mẹ mình vẫn còn sống, hơn nữa hình như không bị lây nhiễm dịch bệnh zombie. Sau đó hai chị em và mẹ đều bị quân đội tới đưa về khu quản chế an toàn. Sau khi trải qua một chuỗi quá trình khử trùng cô gái may mắn sống sót được đưa tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ nhìn vết cắn trên người cô cảm thấy cực kỳ khó tin. Cô đã từng tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh nhưng lại không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, đúng là kỳ tích không hề nghi ngờ gì nữa trên người cô chắc chắn có kháng thể virus zombie. Điều này có nghĩa máu của cô ấy có thể giúp phía quân đội nghiên cứu ra vaccine thậm chí là thuốc giải. Cùng lúc này John cũng nhận được thông báo từ phía quân đội kêu anh mau chóng chạy tới bệnh viện. John biết rõ nếu hành vi bỏ rơi vợ con của mình bị bại lộ thì anh ta sẽ tiêu đời. Thế là trước khi các con gặp mặt mẹ thì anh ta đã chạy tới xin lỗi. Sau khi gặp mặt vợ, John đã nói vô số lời xin lỗi. Dường như như vậy thì có thể vớt vát lại được hình tượng một người chồng tốt của mình. Còn vợ của anh ta lại không hề để ý gì mà tha thứ cho anh ta. Tình cảm nồng nàn hai người không kìm được lòng bắt đầu hôn nhau. Nhưng sau đó John lại phát hiện cơ thể mình có chút bất thường. Thì ra, tuy vợ anh có khả năng miễn dịch nhưng vẫn mang theo mầm bệnh. Sau khi John nhiễm virus từ trên người vợ mình thì mau chóng biến thành zombie. Lập tức các binh lính trong bệnh viện đều bị tấn công và bắt đầu biến thành zombie. Người chỉ huy phía quân đội ý thức được đã xảy ra chuyện lớn quyết định chấp hành mật mã đỏ. Cuộc đại chiến giữa quân đội và zombie biến dị bắt đầu từ đây. Hai chị em bị nhốt trong phòng bệnh cách ly vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài có một binh sĩ đã bị nhiễm bệnh giống như phát điên xông về phía hai người. Vào thời khắc quan trọng bác sĩ kịp thời chạy tới đánh chết binh sĩ zombie cứu được hai chị em. Rất nhanh mấy người họ và các cư dân được đưa tới tầng hầm. Trên mặt đất chỉ còn lại binh sĩ quân đội đang hành động. Nhưng cửa của tầng hầm cũng nhanh chóng bị zombie công phá. Lập tức cả tầng hầm đều rơi vào hỗn loạn. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng. Vô số người bị cắn rồi biến thành zombie tiếp tục tấn công những người khác. Bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài. Các binh sĩ nhất thời không thể phán đoán được đâu là người dân đâu là zombie quan chỉ huy ra lệnh thả bom toàn diện. Dù là dân thường hay là zombie đều tiêu diệt hết. Trong lúc hỗn loạn bác sĩ đưa theo Tammy kịp thời chạy ra ngoài. Andy lại vô tình thất lạc với bọn họ và chạy vào trong một nhà kho tối tăm. Bất ngờ là cậu lại vô tình gặp được người chị Tammy ở chỗ này. Chính vào lúc bác sĩ cảm thấy tuyệt vọng thì Doi kịp thời xuất hiện mang tới hy vọng cho bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của Doi, mọi người điên cuồng bỏ chạy. Sau đó từ phía Flynn họ biết được quân đội chuẩn bị thả bom. Trong 4 phút mà không thoát ra được nơi này thì sẽ bị thiêu thành cho bụi. Theo lời hẹn Flynn sẽ hạ cánh ở trước công viên để cứu bọn họ nhưng còn chưa đi được bao xa mọi người đã bị tay bắn tỉa tấn công. Để dụ tay bắn tỉa ra Andy chủ động xuất kích thu hút hỏa lực của đối phương. Đoi canh chuẩn thời gian quyết đoán nổ súng nhanh chóng bắn chết tay bắn tỉa. Nhưng chính vào lúc này máy bay của phía quân đội đã tới trên bầu trời thành phố và thả bom. Cả thành phố lập tức bị ngọn lửa lớn bao vây. Đám Andy lúc dưới đường hầm may mắn thoát được một kiếp. Trận lửa lớn này tuy tiêu diệt đại đa số người nhiễm bệnh trong thành phố, nhưng vẫn còn một ít zombie vẫn đang bỏ chạy khắp nơi khi mặt trời ló dạng, những người nhiễm bệnh đều lần lượt trốn vào trong góc tối. Điều này cũng cho những người còn sống một cơ hội để hít thở. Mọi người tới một công viên bỏ hoang nghỉ ngơi trong chốc lát. Đòi nói anh luôn quan sát Andy, vì thế không muốn coi cậu là mục tiêu. Nữ bác sĩ nói cô phát hiện trên người mẹ của Andy có khả năng miễn dịch cực mạnh. Không phải tất cả gen đều sẽ di truyền, có thể di truyền tùy từng thế hệ hoặc trực tiếp biến mất. Nhưng trên người Andy rất có khả năng sẽ kế thừa gen đặc biệt của mẹ cậu bé. Giờ cậu còn quan trọng hơn mạng của bất cứ ai. Lúc này Flynn liên hệ với Doi nói là sắp tới đón bọn họ nhưng giờ vẫn còn vài người nhiễm bệnh thoát khỏi biển lửa đang tấn công về phía bọn họ. Thời gian chỉ còn lại 60 giây ngắn ngủi. Ý thức được tình hình tồi tệ, đòi lập tức kêu mọi người nằm dạp xuống bò về phía trước. Linh cũng lái máy bay đuổi tới vào thời khắc quan trọng này. Không may lại có một người may mắn sống sót bất chấp sự ngăn cản của bọn họ, trèo lên chân của máy bay. Máy bay mất thăng bằng không thể bay như bình thường. Flynn dứt khoát lái máy bay xông về phía đám zombie. Lập tức đám zombie đều bị cánh của trực thăng cắt thành từng mảnh vụn. Cảnh tượng vừa máu me vừa bạo lực, còn người may mắn sống sót kia trong quá trình này cũng bị hất xuống khỏi máy bay. Sau chuyện này, Flynn nói với Đoi kêu anh đi về phía sân vận động để đợi cứu viện. Nhưng trước mắt là phải xử lý những zombie đuổi sát theo sau bọn họ. Nhóm bốn người còn sống cứ thế bắt đầu điên cuồng bỏ chạy trên đường phố London. Rất nhanh bọn họ đã chạm phải khí độc mà phía quân đội phóng ra. Bốn người tìm một chiếc xe gần nhất rồi khóa chặt các cửa bịt chặt mũi và miệng. Đám zombie xông lên chuẩn bị phá cửa xông vào, nhưng lại bị khí độc lập tức giết chết. Sau đó zombie chết như ngả dạ. Quân đội phụ trách thu dọn xác chết cũng mau chóng chạy tới, Chiếc xe không thể khởi động đoi chỉ có thể tự mình xuống đẩy xe. Nữ bác sĩ cuối cùng cũng khởi động được chiếc xe chạy khỏi làn khói độc, nhưng bọn họ không ngờ là đoi lại bị các binh sĩ chạy tới thiêu chết. Trên đường chạy tới sân vận động chiếc xe bị máy bay tuần tra nhắm vào. Nữ bác sĩ lái xe ra sức lái về phía trước. Ba người chạy vào trong trạm tàu điện ngầm tối tăm. Nữ bác sĩ chỉ đành dùng ống nhòm ban đêm để chỉ đường cho mọi người. Andy và Tammy không nhìn rõ đường sau đó liền lạc đường. Nữ bác sĩ cũng bị bố của Andy tấn công vào giây phút này. Sau một hồi kêu gào thảm thiết nữ bác sĩ cuối cùng vẫn gục xuống. Tiếp theo người bị tấn công là Andy. Chính vào lúc Andy bị cắn Tammy kịp thời cầm khẩu súng nhặt được chạy tới. Bất đắc dĩ cô nổ liền hai phát súng cuối cùng bắn chết bố mình. Nhưng Andy bị thương lại không lập tức biến thành zombie. Trên người cậu quả thực có một loại kháng thể đặc biệt có thể miễn dịch mọi loại virus. Đi xuyên qua đường hầm tối tăm hai chị em cuối cùng thuận lợi tới được bên trong sân vận động. Ở nơi này Flynn đã chờ đợi bọn họ từ lâu. Khi nhìn thấy bọn họ Flynn tỏ vẻ có chút khó tin. Sau khi biết được Doi đã hy sinh cuối cùng vẫn quyết định đưa chị em Tammy rời khỏi đây. 28 ngày sau một đám zombie bắt đầu chạy loạn dưới tháp Eiffel ở Paris. Hiển nhiên bệnh dịch đã lan truyền từ nước Anh ra thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người trên trái đất đều rơi vào nguy hiểm. Đây là một bộ phim kinh điển về chủ đề zombie. Các tình tiết trong phim vô cùng chặt chẽ. Nếu không xem kỹ sẽ bỏ lỡ rất nhiều chi tiết quan trọng. Dù là về cốt truyện hay khung cảnh trong phim đều rất ấn tượng. Đối với những bạn yêu thích thể loại phim zombie thì tuyệt đối không thể bỏ qua bộ phim này. Được rồi hôm nay tới đây thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, subscribe kênh và để lại comment phía bên dưới để ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!